cho các bạn xem nội thất phía bên trong của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử những cái tính năng của bếp cho các bạn xem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 với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên để các bạn xem vòng để test ra nướng và bể nướng được làm từ inox đây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 như là Toshiba, Maxell hay là Panasonic các bạn sử dụng với bếp này được khoảng 40 ngày rất là tốn kém để tiết kiệm chúng ta cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này khi mà các bạn sử dụng á bếp á, chúng ta lưu ý khi mà chúng ta đang nấu nướng đột nhiên ngọn lửa nó giảm nhỏ còn lửa lại mà chúng ta không tăng chỉnh lớn nhỏ được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được đáy nồi là nóng hơn 200 độ C rồi nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đó cũng là một trong những đặc tính rất là tốt của bếp ga nội điện Nhật bên bên trái của tôi là 200 3 295 độ bên bên phải là 315 độ hai bếp của tôi cũng đã khóa ra đây kẹp thêm một tiếng bếp khóa ga khóa ga kẹp thêm một tiếng ờ, đóng cửa len thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công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 để tăng chiều dài cho pin chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này cho các bạn các bạn bẻ hơi cong một đầu lên xó chúng ta móc vào cực dương của pin pin khi giao cho khách hàng chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là dương này và dấu trừ là âm cực dương nó có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định cái thanh lò xo như thế này sau chúng ta lắp hộp pin thôi nhà sản xuất đó, họ làm sẵn cái hộp pin cho chúng ta hai cái ký tự nè dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép hộp pin các bạn chú ý là chúng ta không nên lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực thì bếp của chúng ta sẽ không có thử cử không có sử dụng được nè không có ờ, sử dụng được cũng như là để lâu ngày quá thì bếp của chúng ta pin của chúng ta sẽ bị hư hỏng luôn bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường thì, thì khi mà sử dụng pin sạc để biết được cái lượng bếp lượng pin của nó còn nhiều hay ít á thì các bạn có thể nhìn vào cái đèn ở đây đèn nó báo đỏ lên nó không còn ờ, báo đỏ lên nó không tắt tức là pin ra yếu hoặc là các bạn cũng có thể nghe một tiếng đánh lửa của bếp tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin của nó còn nhiều tiếng đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin của nó sắp hết để sạc pin đó bên phía tay trái chúng tôi là sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc đi kèm với đó là có một đoạn dây sạc dài 3 mét các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà bếp của chúng ta nó ở vị trí xa cổ điện này các bạn chỉ việc uh, cắm dây sạc vào rồi uh, cắm ổ điện đầu, cắm cục sạc vào ổ điện sử dụng thôi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 trên đây tôi vừa test cho các bạn xem hai cái chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa cũng như khóa ga khi nước cạn nồi cũng như giới thiệu cho các bạn xem pin sạc thì bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn có thể nấu nướng một cách nó tiện lợi hơn thì ờ, cũng như bếp này nó không có chức năng hẹn giờ để các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được cái thời gian ờ, chính của nó vì thế ờ,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 thì chúng tôi có bán một cái van ga 50 lớp như thế này giá bán là 130.000 đó là giá bán chúng tôi hỗ trợ cho các bạn sử dụng kèm với bếp ga đều được nhập vì cái sản phẩm này sử dụng với bếp ga này là khá là tốt ở những nơi bán khác họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài như là châu Âu hoặc là Nhật Bản và bán với giá là 160.000 nhưng mà không phải nó chỉ là hàng sản xuất hợp tác xuất khẩu của Việt Nam và Nhật Bản hoặc là Việt Nam và các nước châu Âu mà thôi ngoài ra nó đều được xuất xưởng ở Việt Nam hết như cái tôi đang cầm là được xuất xưởng ở khu công nghiệp Tân Bình của Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây ngoài ra nếu các bạn có nhu cầu sử pin cặp thì chúng cũng có bán một cặp pin như thế này giá bán là 50.000 một cặp đây là pin zin theo bếp từ bên Nhật về các bạn có thể sử dụng với bếp này là từ 4 cho đến 5 tháng nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng pin sạc